tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Lốc Lốc Yêu quá thật có nhìn thấy ba cái con gì đây không đấy các cháu này đấy ba cái thì các cháu ạ đây là ba cái chim của con trai bà nhá đấy đây là chim của con trai bà thì các cháu ơi hôm nay bà lại tiếp tục làm một clip bà chiên ba cái chim của con trai bà KFC siêu to khổng lồ nhá cháu nhìn này cái ờ, ba cái chim của con trai bà của KFC của bà hôm nay nó không phải là bình thường đâu các cháu ạ mà nó bình thường to bằng gà đấy các cháu ạ các cháu nhìn chưa đấy rất lâu thì à, à, các cháu ơi à, bây giờ bà đi thực hiện nhá bà sẽ đi à, kiểu các cháu chờ lâu bà sẽ đi nấu cơm Two hours later. Nào bà vớt ra nhá. Bà bỏ ra nhá. Đấy. Các cháu ạ. À. Nó cái lợi. Ui. Đấy. mà sôi qua cái cho nó cho nó chín đi bà đã là hấp xong rồi đây các cháu này đấy bà để đây nhá thì bây giờ bà đi ờ, ờ, đập trứng gà ra bà lấy lòng đỏ sau bà ờ, trộn vào để làm áo nhá rồi bà đập sao bà đánh trứng nhá bà đánh trứng ờ các cháu ơi đấy thế là bà đã ờ, làm vỏ áo của ba cái đùi gà tây đây này các cháu nhìn này xong rồi nhá lại cháu mỡ của bà nó già rồi thì bây giờ bà bỏ vào chiên nhá các cháu nhìn này các cháu nhìn này đấy các cháu nhìn này bà đã chiên xong ba cái của con trai bà các cháu hả các cháu nhìn thấy to không đấy bà lại dừng clip tại đây thôi các cháu xem clip ờ, của bà hôm nay có hay thì ờ, ủng hộ bà nhá thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá chào mọi người nhá chào anh em nhá